chỉ tua kể ru lon chỉ có gió tua kể cho lâu nay ngồi ở chỉ mua cô giờ qua nay nhớ lo chỉ mua gì mua lúc đi chỉ mua lâu nỗi ở sông đã chỉ đưa tay thì về trở quan chỉ lo cứ lúc xưa tranh lúc có xưa có sai lương tu tranh mua xua gió có từng xia gió lưu xuống tia gió có tu pa gió cho cha ya tao muốn cho con Tôi nên cuộc rối Tôi thấy cả sai Lương tôi chẳng muốn cô Tia tê chúng mô sơ nô lò Hồn sơ kỳ lưu Trần mô trô cơ Khẩu tư tia tê Trần mô tê ninh nhô Trần mô lưu ly Cô trần yếu lưu cơ Mô cả tay siêu sai lương thu tranh mùa nụ khu cột gió kết lu tranh mùa cho con tổ tư có bó chia Yo lu sun dia Yo có tu pa Yo chua cha ya Tao muốn cho con